bạn đến với channel Thanh Tổng TV Ok hôm nay thì tôi sẽ làm một cái clip mà uh, à, nói chung là rất là kinh khủng <laughs> Đó là cái uh, nồi này Đấy và cái nồi này thì uh, sẽ là chơi khơ thời thời nhỏ ấy mà chơi khơ ấy là ai thua sẽ bị quyệt vào mặt và quyệt vào người Ok thì bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng theo dõi chúng tôi để chúng tôi sẽ chơi cái clip này à, Chúng tôi sẽ chơi khơ à, Chơi lơi khơ và ai thua thì người đấy sẽ bị phải một quyệt Ok có ok. Ờ, dạ, rồi, ok. Hôm nay thì chúng tôi sẽ chơi một cái trò mà có thể nói là ngày xưa à, bảo ra. anh em à, đã chơi rất là nhiều. Ngồi vào đây. Ok, bây giờ là à, chia nhá. Bây giờ chơi là chơi ba cây nhá, chơi ba cây ai mà thấp điểm hơn thì người ai ai là người thấp điểm nhất thì người đấy sẽ bị uh, những người còn lại quệt một quệt thôi nhá, một quệt thôi nhá. Ok, quên vào mặt hoặc là vào đây cái ví dụ như là chú này quên vào người chú cũng được thích vẽ còn gì đây thì vẽ ai thích cởi áo ra vẽ vào người cũng được nhá à, một này hai ba bốn năm một thêm mấy điểm nhá không được chơi gian lận nhá không được chơi gian lận nhá để đây Đúng rồi. Là 8 6 điểm. Cháu hơn chú. Cháu. 6 điểm. Cháu ngon hơn à. cháu là xem nào ba điểm phát là sẽ có cả cây 10 đây phát là xem nào phát 4 điểm 4 điểm cháu cháu nhất cháu nhất ok cháu nhất thì cháu được quyết uh, quyết cu này Cu bị bét rồi, cháu bị bét rồi. Bỏ cây mười này ra. Tất, cả quên không? Không. Tất cả quên, tất cả quên. Mỗi người quên một cái thôi. Mỗi người quên một cái thôi nhá. Đấy. Bỏ chạy. Tiếp. À, thanh niên lom dao mỏ cuộc rồi nhá. Dạ Bây giờ là chúng ta sẽ không bỏ cuộc phải không? Chơi đến cùng luôn, tí nữa còn nước rửa không phải lo lo thoải mái luôn bỏ cuộc luôn ôi hai nước ôi nước ồ bảy nước tám nước ô thế thằng này nhá là à thế thì bây giờ chỉ chơi chỉ có một thằng nhất mới được à, ấy thôi mỗi thằng nhất được quệt thôi không có mỗi thằng một quệt thì thằng kia để chợ để chạy hết sao đây quệt thằng này à? đúng rồi thằng nào bét là gì thằng nào bét quệt bét mà ai bét nhỉ à phát bét phát bét chủ bét một cái thôi bán Bác này Ở đây hơi căng rồi đấy Ngửa lên nhá, ngửa lên để cho máy quay nhìn thấy này 8 điểm hai điểm hai điểm ơi rồi là một điểm, điểm. Một điểm, một điểm. Sao, sao, sao, sao lại làm tôi mười đây thế này? Ui trời, bác cái trưởng. Thằng lão con soạn ngủ đi. Ừ. Chơi lại từ đầu. Con chơi lại từ đầu không tính ván này. Ván này thì phát bị thua nhưng mà không tính ván này. Cái lọc cái kiểu gì? Lọc nhầm. Ok. Có ai chơi được không? Cháu chơi không? <laughs> Đây nhá. Bố nhọn nó bẩn. Tí nữa rửa mà. Ờ quên mất nhầm. Không được. Ôi trời ơi, bên 9 điểm 7 điểm bỏ 8 điểm <laughs> Một tí 2 điểm Ồ, phát ừ. lên rồi Phát siêu lên Rồi Bây giờ cho Chứ. phát phát ờ, phát được biết chia không? Cho phát chia cái rồi. Chờ cho nó đổi đổi tay. Đi. Rồi. chia quả này. Phát này chia hơi căng đấy. Đấy chia. Nhanh này, nhanh này. Sao vứt thế em? Đúng rồi. Thiếu thiếu một cây nữa, thiếu một cây sang bên này. Ha. Vứt thiếu đi. thiếu một cây bên này, thiếu một cây. Bên này thiếu một cây nữa. Rồi thế được rồi. Ôi ừ, rồi còn hai nước. 10 điểm. Wow. 8 nước. Ồ, oh, 8 nước thế à, mình à, bét rồi. Quả này mình bị dính chưa? Quả này thì đau đầu rồi đây. Này, tôi cứ chụp, tôi cứ gì. Ôi ôi dài thế. <laughs> <laughs> Tiếp đi Nào chia lại à, cháu. Ờ, được, thay nhau mỗi người chia một lần Ok Cháu ơi, con đâu cháu ơi Cháu vào đây Kinh quá, quệt Ác thật Chờ <laughs> phát <laughs> Dính rồi đấy Không bị phát nào Ôi rồi còn hai nước Thôi chết rồi tôi còn này để đen rồi Sáu nước 6 nước. 5 nước. 5 nước, à, Phát 5 nước. Ô thế thì là chú à, bé à? Ừ, thằng nào nhất? Chú bé chú bé Hay. Cháu nhất. Cháu quên đi. Đầu mề rồi. Bên, Nhớ không? Bên bên bên đây đó Bên đây đó. bên bên đây này. <laughs> hơi hơi hơi nhỏ. Hơi nhỏ có hai nước rồi. Bố và người. Thôi bây giờ bắt đầu thì chơi thế này lâu lắm Chơi này nhá Ông nào biết là ba bố ông còn lại quyệt tất cả cho nó nhanh không? Chơi này lâu lắm Bảy nước Có con ớt này Chú ơi 5 phút thôi Ê, ớt cũng được mà Chú ơi 5 phút thôi 20 phút 4 điểm 3 điểm 7 nước 4 nước 3 nước 3 nước À ông này 3 nước là thua rồi Biết rồi <laughs> này bắt đầu vẽ bậy Lại nhá, tiếp nhá. Nào. Chuyển góc quay đi. Ai cũng đi chứ tôm. Năm nước. Ừ. mười nước. tám nước. bốn nước. bốn nước, ông nào về bị bốn nước? năm nước. À thế ông này bé rồi. À? Ui ôi. Đau mề rồi. Thêm cái. <laughs> có từng đường mười mà đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây ngoảnh lên đường mình nhất được bôi thôi mà chú <laughs> chú à, không mấy giờ chơi tất luôn cho nó máu hiểu ông nào bị bên là tất cả ba ông còn lại chơi có ai chơi nữa không ai dám chơi không có chơi không Đấy, chơi thế nó bị nó bị sung hiểu không bây giờ mà chơi thì kia chả lắm lâu lắm chơi gì đây mấy ông này làm rong không dám chơi đâu tám nước ô oh, mười nước ai ba nữa à ô thật sự ba nước là, là lâm lại thôi, lâm thôi, lại thôi, tèo ơi. <laughs> lâm ơi là lâm ơi ô à quyền nhiệt tình à. đây đây bên đây này Đứa mẹ không nhận ra con Đấy Đứa <laughs> bên đây mặt Và ai đấy Đây cho Lâm chia để cho nó giải đi câu đây anh ạ <laughs> Là một câu ba lật, lật luôn ờ thôi lật luôn đi lật, lật luôn tính điểm luôn cho nó máu một tí nữa cố con chín ô ô mình có 3 điểm à em ôi tao mề rồi em một điểm à từ từ từ thằng cu này một điểm thua rồi hai điểm rồi ờ thế thì là thằng cu nó bị rồi thằng nó chưa bị lần na này qua đây qua đây thì mày chết rồi con ạ ô rồi trả lâm chia tiếp đi wow. Có vẻ là mặt mình sệ nhất. 2 4 à 5, 5. Ôi có 3 à, điểm. Thôi chết rồi mình bét rồi. 4 điểm. <laughs> May. May điểm. Ô thôi thôi chú bét rồi, chú bét rồi, quả này thì teo rồi. Quả này thì teo rồi, teo rồi, teo rồi. Có chán chú ý. <laughs> Ôi cưới này, ôi cưới. Lên chán đấy. <laughs> luôn ấy Yên nhá Quả này hơi căng đấy Có ai chơi được không? Có quên mất không lật lên Kệ đi Kệ về 8 nước Ồ 9 nước 6 nước à 5 nước 5 nước 9 à, nước rồi ơi À quên 4 nước Thế ai biết nhỉ? Hôm nay biết 2 điểm À thế thì ờ, phát, phát của này Phát thì mày chết rồi Phát này được rồi Phát của này hơi ngon Rồi tiếp tục nhá. <laughs> Cho in in cả vết tay luôn. Quá, à, Lượn luôn cho là máu. Còn ai dám chơi được không? Bọn này lom dom không đứa nào dám chơi được mà. Ôi thì chết rồi. 4 điểm. Ôi mình có 3 điểm này thì ăn gì? Rồi phát thắng rồi. Ôi rồi vẫn thắng chứ. Thế là mình thua à? Thôi, các bạn xử đi. <laughs> lại lại tiếp tục một vết nữa tiếp rồi <laughs> con này hy vọng quả này là thôi cháu đổi tay đi chia ngược lại đằng này đi cho nó đổi tay có mình thì đèn quá lại phát rồi kia chủ này này nhất rồi thế bảy đâu bảy bảy năm điểm năm điểm sáu năm điểm chín nước ô oh my god thiếu hái được bao nhiêu ba nước chín nước ba nước ô thằng cu này ba rồi wow không thằng, thằng này ba thằng này ấy rồi thằng lâm này teo rồi còn này thì mấy nhẹ thôi mấy nhẹ thôi chú để chú nhẹ thôi chú ấn nhé chú ấn nhé vãi cả nhẹ <laughs> tụt quấn xuống đây từ từ từ từ đây bỏ tay ra không bỏ tay ra bỏ tay ra đây chỉ ta đúng sắm chủ <laughs> ta không tung con dùng một sắm? sắm lốt Ôi, không được, thì phải thua thì mới được Chú quét, chú quét, quét đào suốt từ này Chú quét trả vơ rồi Dạ nhá Bỏ cái đi, bỏ cái cây to đi, bỏ cây to đi Là năm cân lít tầm ao đi anh ơi Ờ, sáu 66, à đâu 12, ôi một tọt rồi Đau mề rồi Ôi rồi thôi thôi tôi bé rồi, tôi bé rồi À ờ, ờ, đúng rồi, một tọt. Chú một điểm. Còn hai điểm ơ. Ờ thôi chú chú biết rồi. Đầu tìm rồi. Tìm ơi, tìm năng ở đâu? Ai Đấm nhẹ thôi. Ai sợ? Ôi, kinh quá. Thiên à? Ơ, Bậy làm gì chơi Ừ nhỉ, quên mất Lại <laughs> quên 7 điểm 9 nước 7 điểm. điểm Thêm một át át 2 điểm, 3 điểm 4 điểm Phát thua rồi, phát 3 điểm thua rồi Còn á đâu Quả này phát lại được uh... Ờ, Giãng chân rồi phát ạ à, Không có á nào để, để bác uh, ờ, quyết cho phát cho nó sướng mấy lá bùng tay <laughs> Ê, chứ bẩn, ra bùng tay là <laughs> Hay đang cho <laughs> Để em không Ok View ăn vùng đau không? Giờ con vào như lá vùng tai nhá Anh vùng đau à? Mặt mình hình như là vẫn có sạch đúng không? Mặt có bị gì chưa bị gì đâu Ôi người kinh quá <laughs> Ờ ván này <laughs> Nhìn ván kinh khủng tởm luôn Bác em thế Bảy Bảy Ôi mình có ba nước năm nước Ô thế chết rồi Còn này thì mình tèo rồi À phát ba nhưng mà Phát ba nhưng mà làm rô nhưng mà hai cơ. Ờ, rô, rô to nhất anh À ờ, thôi được, rô to nhất, ok, thế mình thua à? Rô to nhất thì lại một ấn nữa Ôi giời ơi, đau mê rồi <laughs> Ôi trời ơi Ui rồi ơi, lại còn tổng tấn tổng tấn công rồi này ghê chứ. <laughs> quả này chơi quả tổng tấn công là hơi ác đấy giờ ra giờ ra bà ra chơi cho một cậu ôi rồi ôi có ba nước một tọt <laughs> rồi mày chết rồi tèo ơi một tọt bà này vì quá <laughs> ngồi im đấy <laughs> bớ cổ tiếp đi cho đen ngóng Đưa cổ lên Ờ à, thế thì sợ à Thôi à, ơi lòng dòm quá Thành niên Thành niên quá lòng dòm Thành niên lòng giá lòng dòm Thôi không giờ không lần sau không cho thành niên chơi nữa Vừa mới chơi được quần này chạy mất dép Chưa chấm ông bận rồi chơi rồi Chuẩn Thế nào 5 à Vâng Đâu 6 chứ 4 chứ bốn không được ba ô thế là mình thắng ba rồi lâm ba rồi lâm ba rồi lâm thua rồi qua đây thì cho lâm có phải gọi là dạ. gọi là y thuốc độc mạnh thế này tư nhẹ đôi nói ra nhẹ đôi sắm luôn à tí nữa xăm vào lưng ấy tí nữa xăm vào lưng ấy đấy xăm vào lưng xăm vào lưng lưng đi xem nào đâu lưng đâu xem nào oh. thành công để tin nổi rồi đi chết Ôi, anh anh anh anh hưng vẫn thốn nhất thế á anh <laughs> nhìn này mười điểm dệt chín điểm bốn điểm mười điểm bốn điểm phát quả này bị tèo rồi phát phát tèo rồi phát tèo rồi cổ lên em ơi phát cổ Sam hình luôn Sam hình Sam ở đâu Ăn Sam ở má Úi giời ơi Sam bên lốt luôn mà này đi Đâu Đây Với lại cho tát tuồng Tôi đi chết con này đi Thế nào Bảy Thành uh, lom giom này Bốn nước rồi Ôi hai nước Tôi chết rồi quả này tôi teo rồi Ô, anh... Yeah Yeah hai rô thắng rồi Bảy ba đi em À đâu không. Hai. Hai nó hai bảy xô. Ờ đúng rồi, thế là thế, thế là cu này bị thua rồi. Đâu. Chả thế còn gì. Chả hai nước còn gì nữa. Để còn đâu nữa. Chiến đi. Còn đây cho nó kín mặt đi. Kín mặt đi, kín mặt đi. Cho thấy mồm nó này. Cái bị. <laughs> bị mồm lại. Kéo, ông xoắn môi luôn cho. Không cần phải không cần phải bị mồm, hiểu không? đấy đúng rồi đấy càng về cuối càng gầy cấn hoa hậu bốn mấy mười mấy hoa hậu châu phi một tám một tọt ôi phát của này đau rồi nước rồi tắm nước. Phát thua rồi, phát thua rồi. <laughs> phát thua rồi. Phát giờ phát giờ là phải chán hai bên chán kìa. Ờ, phải cho phát biết. Cả lớp phải cho phát biết là Đấy. <laughs> May trời anh. Tóc màu đen mặt <laughs> đang cứu. Nhìn phát đéo nhận ra luôn ấy. Nhìn phát không nhận ra luôn. Chơi cho cháu một phận ok nào chia cho à, ông quay phim một phần nhá <laughs> để để, okay. À, để, để quán đấy xem, xem ông à, quay phim ông có có được quyết không hai nước dạ. nước. mấy nước ba nước sáu nước ai hai một nước ừ. dạ. một hai nước hai nước một một hai ờ một một ô thầy phát quả này thua rồi ông quay phim được quyền rồi ông quay phim quên đi cả <laughs> Em ơi, em ơi <laughs> Ôi giời <laughs> Ôi giời Kìa kìa, chơi, Không, chơi, bây chơi, tay không? Đấy, thế cho nó máu kê gì Vui chơi có thưởng nữa Quan trọng gì <laughs> Đây, bác con vì đây này Ông, bác tưởng như ông của giá Ờ, à, đúng gì nè Ông quay phim có chơi không? Ông, ông, ông, ông đây, ông quay chơi không? Chơi không? Lòng dòm để làm chơi rồi Mà chơi không thì chia Cháu chơi không? Ui không thằng nào làm chơi qua làm sao quay ờ, không? ông quay phim mà chơi không? Có. Đây, ông quay phim chơi nhé năm đâu? Ôi một tọt. Thôi đầu rồi. Chí. Thôi, thôi thôi mình mình bị dính đèn rồi. Một tọt rồi. Ôi rồi ôi, quệt hết cả bàn lưng của tôi. Lưng ấy. <laughs> ai à quay ra đằng lưng cái xem nó nó bị gì cái ôi lưng bị sao không đó thôi rồi đỏ kín cái mặt tôi rồi anh hùng bây giờ trở thành quỷ rồi Hoa lên chưa để nó bảo thấy cô 5 nước. 2 nước. 5 nước. Chơi nốt phát đây nhá. Chơi nốt phát đây ai thua là thua luôn đấy. Là Ôi, ông Minh ơi, em thua rồi. Ờ thế thì cụ đây chơi nốt phát đây thử đấy. Dạ, quay, quay xa một tí đi. <laughs> Cứ quạt được dừng đấy à thôi ra chào khán giả đấy hello chào tất cả các bạn đến với channel thầy giáo tv xin chào các bạn đến với channel thầy giáo tv và chúng tôi sẽ kết thúc cái clip ở đây về clip này rất là vui vì đã lâu rất là lâu lắm rồi mới được chơi cái trò này à, hôm nay thì chúng tôi sẽ dừng lại ở đây goodbye see you again hẹn gặp lại lần sau đây là đây là các thanh niên uh, bắt đầu uh, bắt đầu à, đi à, đi rửa mặt khi mà trong quá trình à, chơi đây là cái kết nhé chưa hỏi <laughs> à, dạy chưa nhìn, nhìn em nhuốc luôn đầy à cổ thôi coi như tắm luôn đi lau sạch cổ đi